Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Con trai út Ba Dũng đang thất thế, nhóm Nghệ An và Thanh Hóa vẫn làm chủ cuộc chơi tại Trung ương đoàn Vào ngày 12 tháng 12 vừa qua, Nguyễn Minh Chiết đã tháp tùng ông Võ Văn Thưởng vào Sài Gòn gặp ông Nguyễn Văn Nền Mục đích chính của chuyến đi này được cho là ông Võ Văn Thưởng mang mệnh lệnh của ông Tổng Bí Thư và triển khai cho Nguyễn Văn Nền thực hiện Ông Nguyễn Tân Dũng cười Nguyễn Minh Chiết đi theo tháp tùng được cho là nước cờ của Ba Dũng muốn đẩy Nguyễn Minh Chiết tìm kiếm mối quan hệ với tầng lớp cha chú để làm chính trị, chứ Chiết không có vai trò gì rõ ràng trong chuyến công tác này cả. Trong khi tại Trung ương đoàn đang tất bật lo chuẩn bị đại hội, thì Nguyễn Minh Chiết lại tranh thổ sang mâm của người lớn để giao lưu. Có lẽ Nguyễn Minh Chiết muốn chơi lớn, không muốn chơi nhỏ. Có người cha từng là Thủ tướng Chính phủ, Nguyễn Minh Chiết làm gì cũng có quân sư tư vấn và đi đâu cũng được dọn đường trước. Đây là hình ảnh Nguyễn Minh Chiết, con trai út của ông Nguyễn Tấn Dũng. Việc bỏ công tác chuẩn bị đại hội để tháp tùng Võ Văn Thưởng cho thấy Nguyễn Minh Chiết đang coi nhẹ mặt trận Trung ương đoàn và đang gạ gẫm với những bậc tiền bối ở Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Thậm chí còn đi cạnh một ủy viên Bộ Chính trị và là nhân vật thứ 5 trong cơ cấu quyền lực của Đảng. Mầm cỗ dành cho các ông lớn, Chiết đã có mặt Xem ra lần này, ông Nguyễn Tân Dũng quyết hướng cho Nguyễn Minh Chiết đi tắt đón đầu thật. Khi biến động về nhân sự trên thượng tầng lãnh đạo Trung ương đoàn, Nguyễn Minh Chiết đã không đạt được vị trí cao hơn, xem như đã thất bại tại Trung ương đoàn. Ông Nguyễn Tân Dũng từng ra tay đẩy Nguyễn Thành Nghị khi mà đại hội lần thứ 11, Nguyễn Thành Nghị đã bị rớt thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nhưng cuối cùng lại trúng cử vào Trung ương Đảng với chân ủy viên dự khuyết. Nhờ đó mà Nghị có thể dễ dàng được ông Nguyễn Tân Dũng kéo ra Hà Nội đặt vào chiếc ghế Thứ trưởng Bộ Xây dựng sau thời gian làm hiệu phó trường đại học kiến trúc tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hình ảnh quang cảnh Đại hội đoàn toàn quốc. Xem ra lần này, ông Nguyễn Tân Dũng đang thực hiện bài cũ khi mà Nguyễn Minh Chiết trông có vẻ như không có triển vọng gì ở chiếc ghế lãnh đạo cao nhất của Trung ương đoàn. Và dấu hiệu cho thấy ông Nguyễn Tân Dũng đã đẩy Nguyễn Minh Chiết sang mâm quyền lực lớn hơn. Ý đồ có thể là như thế nhưng lần thứ hai có thành công hay không thì cũng phải chờ xem. Trung ương đoàn nhiệm kỳ 11 có sự thay ngựa giữa dòng với việc Nguyễn Anh Tuấn, bí thư thứ nhất Trung ương đoàn được thuyên chuyển đi Bắc Ninh, nắm chức bí thư tỉnh ủy thì nhân sự Trung ương đoàn đã có sự xáo trộn. Bùi Quang Huy, một người thuộc nhóm lợi ích của Nghệ An, được đẩy lên làm bí thư thứ nhất và vị trí bí thư thường trực mà Bùi Quang Huy để lại cuối cùng cũng không rơi vào tay Nguyễn Minh Chiết mà lại rơi vào tay Nguyễn Ngọc Lương, quê Thành Hóa. Đại hội lần này sẽ bầu ban lãnh đạo Trung ương đoàn nhiệm kỳ mới theo đánh giá của một số người trong cuộc. Cho chúng tôi biết thì vị trí bí thư thứ nhất và bí thư thường trực khả năng rất cao vẫn giữ nguyên. Như vậy, hai vị trí cao nhất này thuộc về nhóm Nghệ An và nhóm Thanh Hóa. Còn trai ông Nguyễn Tân Dũng vẫn phải chờ. Nguyễn Minh Chiết khả năng sẽ vẫn giữ nguyên vị trí bí thư Trung ương đoàn. Thực ra, nếu Nguyễn Minh Chiết giành được ghế bí thư thường trực Trung ương đoàn, thì sự nghiệp chính trị của Chiết cũng sẽ được đẩy nhanh lên rất nhiều. Bởi một khi đã nắm chiếc ghế bí thư thường trực thì 3 năm sau nắm chắc chiếc ghế ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết. Tuy nhiên với thế lực như hiện nay thì Nguyễn Minh Chiết khó vào được Trung ương Đảng sau 3 năm nữa. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn đang tính những nước cờ chính trị cho các con trai của mình. Có vẻ như ông Ba Dũng đang một thắng một hòa.